dài con xa quê mẹ như ra giết lời du đêm trăng bóng cành tre ngày ấy bao nỗi vơi đầy cánh chim vùng vẫy nuôi trí trời mây từ thùa xa quê tuổi xanh dài nỗi nhớ chẳng phôi phai ta vẫn luôn nhớ về làng quê chuyên đến chiều về đàn châu nói mới đưa trẻ điện đèn qua anh